mật khẩu đó nó sẽ rất là nguy hiểm tại vì người người đó sẽ có thể sẽ lợi dụng mật khẩu này để có những cái hành vi vi phạm pháp luật như là họ sẽ có những cái hành vi là tống tiền à, hoặc là xúc phạm đến điều dân tộc hoặc là có những cái hành vi như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chính người đó cũng như của những người thân bạn bè thầy cô của chính người đó à, ngoài ra à, cũng có thể xảy ra những cái tình trạng hiểu lầm trong công việc cũng như trong cuộc sống và trong tình yêu à, ngoài ra khi người vào được các cái mật khẩu đó người ta sẽ lưu các cái hình ảnh các cái dữ liệu lại trong cái hồ sơ cũng như trong máy tính của họ trong điện thoại của họ thì sau này nếu có những cái hành vi nào đó họ có thể gây áp lực uh, cho chính mình uh, làm cho mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong uh, cuộc sống cũng như là trong đời sống uh, tình yêu công việc uh, và gia đình